Xin chào tất cả các bạn Tiếp theo chuỗi những clip hướng dẫn về tin học từ cơ bản đến nâng cao Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt IDM mà chúng ta không cần phải rắc hoặc là bẻ khóa gì hết Chúng ta dùng một phần mềm mà người ta đã đóng gói sẵn gọi là phiên bản Slion tức là phiên bản cài đặt mà không cần cây hoặc là bẻ khóa đầu tiên các bạn tải cái phần mềm IDM 6.12 Lion này mình có cung lắp cấp link ngay phía dưới clip của mình sau khi bạn tải về thì à, bạn sẽ giải nén phần mềm này ra trước khi giải nén bạn nên tạm ngừng cái chương trình diệt virus của mình nếu không nhiều khả năng những cái file crack hoặc là những cái file ờ, cần thiết nó sẽ bị xóa mất sau đó bạn giải nén ta nhấn OK đây chính là phiên bản 6.12 một phiên bản tương đối mới hiện nay và sau này nếu có những phiên bản mới thì các bạn cũng cài đặt tương tự như vậy thôi các bạn nhấp đúp vào thư mục chứa ở đây vô cùng đơn giản các bạn chúng ta chỉ cần chọn cái file application chứ là cái file cài đặt và trong này có một cái mục help hướng dẫn bạn có thể mở đọc mình chạy bạn nên nhấp phải chọn run as admin thường thường thì chúng ta dùng quyền admin chạy nó sẽ tốt hơn bằng chọn Z đây khúc mà điền thông tin tên để đăng ký bạn điền tên bạn tên bạn tên gì cũng được đại khái phần mềm này tương đối hay hoặc là thậm chí bạn sử dụng tên máy tính của bạn mình thích để Nguyễn Văn Thanh rồi bạn nhấn bắt đầu bạn có thể chọn qua tùy chọn để chọn đây nó ghi là tự động cập nhật rồi chặn phải hot gì đó lúc này chúng ta cũng ờ, không cần nhiều tiếp đó chúng ta nhấn bắt đầu đây vô cùng đơn giản các bạn IDM đã phát hiện và đã cài đặt xong chọn Z à, nó phát hiện ra mình đang xài mạng 3G của Viettel bấm OK IDM cài đặt thành công trên Firefox thì uh, trên Chrome luôn bạn thấy rất là hay rồi bây giờ mình sẽ sang các bạn xem thành quả xong mình cài xong đây cả phần mềm này mình không cần crack gì hết sau khi cài xong là cái mục đăng ký tự động được bôi mờ tức là mình đã đăng ký luôn rồi bây giờ mình thử coi tải được chưa thì à, chúng ta thử vào trang nhạc của em magazine chẳng hạn đấy mình chọn một bài hát bất kỳ chọn bài này nha các bạn bài này hay lắm <laughs> rồi sang ổn chưa ồ trình IDM chưa bắt chưa có hiện lên luôn giờ ông ta thử chọn cái mục tải về thử coi sao mình thử khởi động lại Chrome nha các bạn nhiều khả năng nó chưa có cập nhật ta vào lại trang em em Magazine có khả năng là ta thử coi lại đi em đã được bật chưa đây bật rồi mà làm lại lần nữa nha các bạn chọn bài người ấy Ồ, oh, hiện lên rồi bạn ơi. Đây, download this audio mp3 file bạn. Thì uh, bây giờ mình thử download cái bài người ấy này về thử xem sao. Thì các bạn nhấp chọn vào đây. Đây, mình chọn lưu ngoài uh, desktop chẳng hạn. Mình nhấn save và mình nhấn start download đây các bạn thấy là mình đã cài đặt thành công rồi đó các bạn thì à, bên cạnh cài đặt phần mềm bằng cách crack hoặc là dùng serial key thì các bạn có thể dùng phần mềm portable hoặc là phần mềm Slion thì hai cái loại này nó tương đối là dễ sử dụng và đặc biệt là rất là dễ dàng và chúng ta không cần phải crack đây download xong rồi các bạn chúc các bạn thành công và các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh của mình để mà tiếp tục theo dõi những cái clip mới